và sau đây tôi xin à, chia sẻ với một số cái à, kinh nghiệm thiết lập phần mềm mà à, mà, một số cái tham số à, trong phần mềm team để tránh các tình huống như là học sinh sẽ tắt mic của học sinh khác hoặc tắt mic của thầy cô giáo hoặc là học sinh sẽ điều khiển chiếm quyền điều khiển PowerPoint hoặc là học sinh kích người khác ra khỏi cái cuộc họp thì đầu tiên ta mở phần mềm team lên sau đó là tôi mở cái lớp học đầu tiên là ta sẽ bấm vào cái biểu tượng là min now tôi tắt đi tôi lên lịch cái ờ, buổi dạy lên lịch cuộc họp ví dụ như là ngày mai khoảng 8 giờ ngày mai thì tôi có tiết dạy chẳng hạn ví dụ như là cái ờ, dòng thứ hai đây là ta sẽ thêm những người dự vào lớp ngoài à, à, học sinh và giáo viên thì ta thêm đây cái thứ ba là lịch tôi ngày mai là sẽ là mùng 10 tôi chọn mùng 10 lúc 8 giờ sáng ví dụ thế cho đến 9 ờ, giờ một tiết ở đây là tôi sẽ chọn là nếu như là ta lặp lại cái ờ, cái cái, cái tiết dạy này à, cái cuộc họp này cứ lặp đi lặp lại thì à, ta chọn lặp đi lặp lại ở đây tôi không chọn là lặp đi lặp lại và tôi để trong phần là kênh chung và tôi bấm là sang để thiết lập cái uh, buổi uh, tiết dạy live stream thì ta bấm vào dấu ba chấm chọn view meeting ở đây có cái uh, chức năng meeting option ta chọn vào vì tôi đang đăng nhập với tài khoản khác với cái tài khoản trên à, máy tính do đó là tôi à, đã đăng xuất ra đã tức là cái tài khoản à, trên phần mềm của tôi tôi sử dụng là một cái tài khoản khác với cái tài khoản trên trình duyệt này do đó là không thiết lập được vì thế là trên trình duyệt tôi đang xuất ra tôi à, đăng nhập vào cái tài khoản của mình trên phần mềm tôi bấm vào meeting option thế thì ở cái um, uh, thiết lập cái lựa chọn cái cuộc họp uh, có hai cái thiết lập cơ bản một là who can buy part sloppy thì đây có nghĩa là là học sinh uh, sẽ vào được lớp luôn hay là phải qua phòng đợi thì thông thường ta sẽ lựa chọn là cái người những cái vì học sinh sinh viên đã được cấp tài khoản trong uh, của tổ chức nên ta sẽ lựa chọn là people in my organization cái thứ hai là who can buy present đây là tính năng cực kỳ quan trọng là à, học sinh có thể tắt mic của nhau hay kích nhau ra khỏi lớp hoặc chiếm quyền điều khiển cái PowerPoint thì à, ta sẽ chọn ở đây ta chọn là chỉ có tôi thôi only me và bấm nút save và như thế là à, giáo viên đã hạn chế những cái quyền của học sinh à, trong một cái buổi học live stream à, trực tuyến à, xin trân trọng cảm ơn à, quý thầy cô